chào mọi người đây là con máy cửa vong nó có đèn nữa này cửa vong này đa số là dùng để cắt sắt mà dùng một số người cũng không biết thái lưỡi con này giờ mình hướng dẫn mọi người thái lưỡi cái này nhé ở đây nó có cái nút để à, cái vong tăng lưỡi này giờ mình hà ra để tháo lưỡi à, cũ ra hà cái lưỡi này lại rồi vặn thế này đây đẩy cái này về bây giờ rồi nó rộng nữa này mình có thể tháo dễ ra khi mà mình cắn ở đây thì mình không thể tháo được mấy cái này cũng à, cẩn thận nhé vì cái lưỡi cưa này nó cứng lắm nó hay bị bắn rồi tháo ra thay lưỡi mới hai cái này thì cái gì cần lưu ý ở đây này ở đây có 5 à, cái bạc đàn này 5 cái này bên đây 5 cái bạc đàn, Thấy không ở đấy nó có ghi này A1 à, đầu A Z1 tới 4 bên này cũng đầu A Z1 đến 1 đó bây giờ á, <clears throat> nếu như mà giả dụ mà bốn nắp bốn cái bạc đàn ở chỗ đấy này đây bốn này bên này 4 bên này 4 một bạc đàn này á mà nó không đúng á thì mấy bạn ráp từ kiểu gì nó cũng không giữ được từ đấy á nó sẽ bị búng ra bây giờ mình sẽ ráp thử một cái cho mọi người xem này đây quan trọng á là khi ráp từ nó phải à, đùng xuống cái bạc đàn ở phía dưới đây bạc đàn à, ngang ở phía dưới cung này nằm dọc ở phía dưới cung này đó đùng xuống bạc đàn dưới đây bên đây cũng vậy đùng dưới bạc đàn dưới đây mình cứ ép nó vô thôi alo rồi rồi rồi tính gì có có có có qua đây luôn đấy ừ ừ ừ rồi rồi rồi đây ra phao đè chỗ này xuống cho nó chắc đè xuống cho nó chạm ở phía dưới này cái này á thì nó sẽ đi uh, hơi vòng vòng này ở dưới nó thấp lên đây cao cao cao cao dần ở bên đây cũng vậy này đẩy xuống siêu cũng được đây đây thấp xuống này ha rồi khi mà thái rửa xong á mình kiểm tra mấy cái này đúng hết rồi này tăng cái cái phía sau này lên này vặn lại khi mình vặn thì cái cái này nó sẽ tăng lên này đó rồi rồi nó sẽ căng mọi người thử á thì tốt nhất khi thử á nên đầy cái này lại cho nó an toàn rồi mình bấm thử rồi chạy ok rồi cảm ơn mọi người Excellent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 cái này để à, chặn mấy cái này đây đó cái này là mai cái này là trà nhám đây, rồi rồi mai này này rồi sồi sồi này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 rồi ừ, cơ kiếm á thì à, đợt này mình về hiệu khác DZT cũng 10 lưỡi bộ lưỡi cắt gỗ ngắn rồi à, lưỡi này cắt gì đây lưỡi này cũng cắt gỗ luôn á hai lưỡi cắt gỗ ngắn đây hai lưỡi cắt sắt này hai lưỡi cắt sắt ngắn hai lưỡi cắt uh, gỗ dài đây bộ này mình bán 200 nha mọi người đầu chuyển đầu chuyển từ bàn vỉ qua khoan